thông báo của luật sư Hans van der Wong về vụ kiện Visa tại Bỉ. Ngày 16 tháng 2 năm 2023. Kính thưa tất cả. Như chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp Zoom vào ngày 9 tháng 2 năm 2023, Tòa phúc thẩm ở Antwerp đã ra phán quyết về yêu cầu mở lại nền tảng Visa của chúng tôi và cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào tài khoản và mã thông báo của mình. Các yêu cầu đã bị từ chối và về cơ bản, lý do là tòa án cho biết có thể nền tảng này chứa đựng nguy cơ hoạt động tội phạm có thể tiếp tục hoặc tiếp tục. Tòa án lý do rằng hệ thống VISA có thể là một kế hoạch bất hợp pháp mà không cung cấp thêm thông tin. Do đó, không có vi phạm quyền tài sản của chúng tôi theo Công ước châu Âu về nhân quyền, theo tòa án. Tôi hoàn toàn không đồng ý với lập luận và kết luận của tòa án từ quan điểm pháp lý vì các khách hàng mà tôi đại diện, khoảng 20.000 thành viên, rõ ràng không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và tác động đến tài sản cá nhân của họ nên được hạn chế ở mức tối thiểu. Việc duy trì lệnh đóng băng gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của họ và các nhà chức trách cũng như cơ quan tư pháp của Bỉ phải tìm ra giải pháp vừa nhanh chóng vừa ngăn chặn những thiệt hại, tiếp tục gia tăng chừng nào lệnh đóng băng còn hiệu lực. Điều này có nghĩa là vụ án đã kết thúc, không, không phải bằng một cú sút xa. Nhóm pháp lý của chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào hồ sơ vụ án hình sự và gửi các yêu cầu mới để mở lại nền tảng đúng hạn, cũng như các hành động chiến lược khác mà chúng tôi sẽ báo cáo sau. Ngoài ra, đừng quên rằng chúng tôi cũng đã khởi xướng các thủ tục tại tòa án để buộc nhà nước bị phải chịu trách nhiệm về tất cả những tổn thất phải chịu do đóng băng nền tảng vào tháng 6 năm 2021 nếu hệ thống vai cha thực sự là một vụ lừa đảo lớn, điều đó có nghĩa là chính quyền Bỉ đã cho phép những người tham gia trong hơn một năm khi cuộc điều tra đang chờ xử lý, thay vì tắt hệ thống, do đó khiến thiệt hại tăng lên rất nhiều và nhà nước Bỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu vai cha không phải là gian lận, điều này có nghĩa là lệnh đóng băng hoàn toàn không phù hợp tôi vẫn chưa thấy bằng chứng chắc chắn cho thấy Vita là lừa đảo và điều này có nghĩa là nhà nước bị phải chịu trách nhiệm đóng hệ thống mà không có lý do chính đáng. Sau khi vụ án hình sự kết thúc và các nghi phạm được tha bổng, yêu cầu bồi thường có thể được tiếp tục theo đuổi. Trong khi đó, nhóm pháp lý của chúng tôi có một chiến lược để đẩy nhanh quá trình trước tòa án dân sự và nhận được quyết định tạm thời về khoản bồi thường. Tôi sẽ báo cáo về nó sau vì bạn đã thông báo với tôi rằng bạn muốn thông báo cho thành viên về các bản cập nhật và do đó thông báo có thể được lan truyền và đọc bởi bên thứ ba. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều thông tin, vì các bên đối thủ cũng có thể đọc thông tin này và tôi không muốn cho đi chiến lược của chúng tôi. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được kết quả thuận lợi cho các thành viên đã tham gia hành động. Đó có thể là một cuộc chiến dài và mệt mỏi, nhưng sẽ là sai lầm nếu bạn bỏ cuộc vì con đường quá gian nan. Ngay từ đầu chúng tôi đã biết chính quyền Bỉ sẽ không dễ dàng đầu hàng. Trân trọng Hans van der Waal, luật sư Bản dịch từ trang web www.eazevitae.org Trang web www.eazevitae.org đã được luật sư Hans van der Waal coi là kênh chính thức để liên lạc thực tế với các thành viên của VISA những người đã tham gia các bước pháp lý đang được thực hiện để mở lại nền tảng vaitai com